Xin chào tất cả mọi người Mình Phước Sửu Mình là Quyên Lê Hai chúng mình đang có mặt tại bán đảo Thủ Thiêm Phong Quyên Lê Đúng rồi và hiện tại là mình đang đứng tại vị trí mà gọi là à, Anh Sửu có biết ở bên này là vị trí dự án nào không? thấy nó rất là đẹp thường thường đi ngang qua và chắc là quyên sẽ dành về dự án này hơn đúng rồi đấy. đây là dự án metropole thủ thiêm à, chủ đầu tư là bên uh, sơn kim đen thì uh, chắc hẳn là anh sửu cũng à, biết rõ về dự án này đúng không ạ đúng rồi à, là một cái sản phẩm mà uh, của tập đoàn à, Sơn Kim Lên Yeah dạ, đúng rồi à, Ở đây thì à, có khá nhiều căn hộ nè Shop house khối đế nè à, Dọc theo cái trục đường của cầu Thủ Thiêm 2 phải không à, Quyên Lê? Đúng rồi à, Đằng sau Quyên đó là cái cầu mà Thủ Thiêm 2 cũng mới khánh thành cách đây một năm thôi thì à, chính vì cái cầu này nó khánh thành thì à, bất động sản ở đây nó cũng tăng lên rất là nhiều đó anh Sửu đúng rồi thì à, Quyên Lê ơi thì mình có thể là di chuyển ha và ừ, hiện tại là Quyên Lê và Phước Sửu đang à, có mặt tại một cái căn hộ à, một cái cà phê Highland Coffee ừ, phải không khá đẹp và tại Thủ Thiêm vì sắp ở trong thời gian tới đây thì Thủ Thiêm có rất là nhiều cái tiện ích và đặc biệt là một cái à, IMAX không Quyên Lê À đúng rồi anh Phước Sửu Phước Sửu và Quyên Lê đang đứng tại một cái căn hộ là Metropole Đây là tòa nhà gì vậy vậy của Quyên Lê? À, bên này là tòa nhà mà bên này là bên chủ uh, ờ, thương mại nha, văn phòng Và cái phân khu của dự án đó là bên chủ gọi là Crest Bên Metropole thì có rất là nhiều phân khu và cái bên uh, à, cái vị trí mà Highland Coffee này thì nó nằm ở à, phân khu của Galleria là giai đoạn đầu tiên của Metropole luôn còn đối diện là cái tòa nhà văn phòng và bên kia đó là căn hộ thì nó là phân khu Correct của Metropole ha thì ở đây cái sản phẩm là mở bán được bao nhiêu đợt rồi và tiếp tê có có sản phẩm nào tiếp tục trong mở bán à, trong đợt này không? Hiện tại thì bên chủ đầu tư đang mở bán đó là cái phân khu mà uh, Opus Opus ha thì uh, uh, riêng cái phân khu này thì sẽ có bên này tòa nhà văn phòng căn hộ cao cấp thuộc tiêu chuẩn gọi là 5 sao luôn anh Sửu cái ừ. giá mà của Metropol thì đang cập nhật à, thời điểm hiện tại thì à, ừ. Quy Lê có biết à, sơ qua để cho quý vị ở đây nắm rõ hay không? À, đối với dự án Metropol này thì Quy rất là rành ha. À, đối với cái phân khu mà Galleria này đang chuyển nhượng thì à, giá mà giá chuyển nhượng ấy mà đã gọi là khách hàng lại nhân nhá anh thì giá ít nhất cũng là 7 ngàn đến 8 ngàn đô một mét vuông rồi dạ. còn mà cái phân khu mà phân khu Crest mà đối diện bên này đối diện bên uh, ờ, Galleria thì giao dịch cũng là 8.000 đô ha 8.000 đô một mét vuông là chưa có nhận nhà là dự kiến năm nay nhận nhà còn bên cái chỗ phân khu mà opera nữa cái phân khu opera mà trước của opus á là nó ven sông luôn ven sông sài gòn á thì rumo cũng đã là tám ngàn đến chín ngàn đô một mét vuông rồi là cũng chưa có nhận nhà luôn ha còn mà cái giai đoạn mà chủ đầu tư đang mở bán đó là cái phân khu opus ha phân khu opus thì giá hả, vừa rồi mở bán là ít nhất cũng đã là 10 ngàn đô một mét vuông 10 ngàn đến 12 ngàn đô một mét vuông rồi anh sửa quá tuyệt vời ừ. ở đây là một và trong những là cùng căn hộ và là cao cấp nhất tại bán bán đảo Thủ Thiêm này phong. Đúng rồi anh Sửu, hiện tại mà nếu mà so với các vị trí dự án khác thì vị trí của Metropole thì rất là ok bởi vì sao? À, mình có thể đi bên cái chỗ gọi là nó nó gọi là trung tâm của bán đảo Thủ Thiêm luôn mà nó rất là gần quận nhất nữa. Mình chỉ cần qua cái cầu Thủ Thiêm 1 và cầu Thủ Thiêm 2 đó là quận nhất rồi. Một phút là đến quận nhất. Chính xác. và dự kiến sau này sẽ có một cây cầu Thủ Thiêm 4 bắt qua bên uh, quận 7 nữa phải không? Đúng rồi à, Tương lai của bên Thủ Thiêm này sẽ có nè Cầu đi bộ bắt qua quận nhất là rồi. thứ nhất Thứ hai nữa là cầu Thủ Thiêm 3 và cầu Thủ Thiêm 4 nữa Là wow. tiềm năng là tiềm năng là khu thủ thiêm này quận hai này sẽ là trung tâm của hành chính luôn thì bây giờ là tại thủ thiêm này có những cái sản phẩm nào đang chào bán sắp tới mà ngoài cái uh, ờ, metropole này không à anh ra một câu rất hay và hiện tại là các nhà đầu tư rất là quan tâm đến những cái sản phẩm thủ thiêm ngoài Metropole ra thì chúng ta hãy uh, uh, có thể nhắc đến đó là thủ thiêm Gia River của tập yeah. đoàn GS Hàn Quốc Chính xác. ngoài ra nữa là sau này sẽ có là một cái quỹ đất rất là lớn của uh, tập đoàn Lotte nha anh Sửu đó là dự kiến trong năm nay cũng sẽ mở bán luôn đó thì uh, quý anh chị là nếu mà quan tâm thì uh, hãy liên hệ vào uh, số hotline của Phước Sửu và Quyên Lê ừ. Chúng mình sẽ à, giải đáp những cái thắc mắc à, cho quý anh chị và đồng thời đưa ra những cái chính sách mở bán mới nhất về à, những cái dự đang triển khai trong thời điểm này nhé Rồi xin chào và hẹn gặp lại